của sắt về gang trước này. Đấy. Và cũng giống như với các hợp chất hay các đơn chất khác thì đầu tiên khi chúng ta nghiên cứu chúng ta phải trải qua phần khái niệm trước. Nào, gang là gì nào? À, gang là hợp kim của sắt với carbon. Hợp kim của sắt với carbon, được chưa nhỉ? Và một số nguyên tố khác như là silic hay là mangan. Nhắc lại nhá, gang là hợp chất của sắt và carbon và một số nguyên tố khác như là silic và mangan và người ta có một cái khoảng chặng là hàm lượng carbon trong gang là từ 2 cho đến 5%. 2 cho đến 5%. Gang thì có một cái đặc tính là cứng và giòn hơn sắt và được phân làm hai loại là gang trắng và gang xám. Gang trắng thì được dùng để luyện thép, nghĩa là nó sử dụng cho cái tạo thành hợp kim tiếp theo, còn gang xám thì được dùng để đúc bệ máy hay là ống dẫn nước. Được chưa nhỉ? Đấy. Chú ý nhá. Còn về thép thì sao ạ? à, thép thì là cái thành phần của nó nó cũng gần giống như gang được chưa thép thì nó là hợp cũng là hợp kim của sắt và carbon và một số nguyên tố khác và nguyên tố này là mang tính cứng được chưa nhỉ đấy trong đó hàm lượng carbon dưới 2% hàm lượng carbon phải dưới 2% đấy nhớ nhá và ở thép thì nó khảo sát được một số tính chất rất quý mà sắt nó không có ví dụ như là tính cứng và ít bị ăn mòn